Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khám phá thế giới, nơi mà sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin hấp dẫn và những câu chuyện mới lạ. Là một trong những đất nước nức tiếng với sự đan xen tuyệt vời của nền văn hóa hiện đại và bản sắc hàng ngàn năm của châu Á, Hàn Quốc mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm bí ẩn và hấp dẫn. Sau đây sẽ là những điều thú vị bạn có thể chưa biết về Hàn Quốc. 1. Nhà nước hỗ trợ phụ nữ mang thai Tất cả phụ nữ mang thai ở Hàn Quốc đều nhận được một thẻ tín dụng đặc biệt từ chính phủ trị giá 5.000 USD để phục vụ điều trị y tế và tất cả các loại thuốc cần thiết cho sinh đẻ. Ngoài ra, một người phụ nữ có thể nhận được ưu đãi đặc biệt cho phép sử dụng thoải mái phương tiện giao thông công cộng. Những chiếc ghế cho phụ nữ mang thai trên tàu điện ngầm được đánh dấu bằng một màu hồng. Điều này đặc biệt hữu ích cho người mẹ trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Ngoài ra, còn có những chỗ đậu xe đặc biệt cho các phụ nữ có bầu. 2. Hầu hết các trạm xe buýt đều có một bảng thông tin với lịch trình xe buýt thực tế Tất cả các xe buýt ở đây đều mới và được trang bị điều hòa. Tài xế mặc đồng phục với găng tay trắng và kính mát. Xe buýt hoạt động 24 trên 7. Đồng thời, một chuyến đi taxi sẽ có giá gần như bằng xe buýt nếu có 3 đến 4 người cùng thuê taxi. 3. Được phép thử thực phẩm trong siêu thị. Tại phần lớn các siêu thị Hàn Quốc, thực phẩm được thử nghiệm không giới hạn. Không ai kiểm soát lượng thực phẩm mà khách hàng thử nghiệm trước khi mua. 4. Người Hàn Quốc muốn tặng và nhận quà tặng thực tế Một món quà truyền thống tại tiệc lên nhà mới là đôi cuộn giấy vệ sinh. Người Hàn Quốc tin rằng chiều dài của các cuộn giấy tương đương với tuổi thọ. Người Hàn Quốc thực sự yêu những món quà thiết thực, đặc biệt là những món quà có thể ăn được. 5. MC truyền hình mặc trang phục truyền thống Hanbok vào đầu năm mới của Hàn Quốc. 6. Mỗi trường mẫu giáo có một bộ đồng phục màu sắc nhất định để trẻ em không bị lạc trong đám đông khi đi bộ trong thành phố. 7. Giáo hội tặng những món quà nhỏ ý nghĩa cho người dân trong giáo khu. Hàng quý, các nhà thờ lớn sắp xếp các chuyến đến thăm miễn phí các nhà sĩ và nhà tạo mẫu tóc cho người dân trong giáo khu. Họ có nhiều đại diện tích cực tuyển dụng người và doanh nghiệp muốn tham gia. Lời mời phổ biến nhất là phân phối khăn ướt miễn phí với địa chỉ nhà thờ trên đó. Hàn Quốc còn có nhà thờ với số lượng người viếng thăm nhiều nhất trên thế giới hơn 1 triệu người mỗi năm. 8. Học sinh trung học học cho đến nửa đêm Trẻ em Hàn Quốc phải học rất nhiều, học sinh tiểu học có các lớp từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, học sinh cấp trung học cơ sở trở về nhà lúc 10 giờ tối, trong khi học sinh trung học phổ thông phải học đến 1 giờ sáng. Thư viện trường mở cửa 24 trên 7, đặc biệt cho những dịp này. Thời gian học tập căng thẳng khiến học sinh gặp rất nhiều áp lực. Họ học tập, ngủ trong thời gian đi lại và dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi trên các mạng xã hội. 9. Các cặp đôi thường mặc trang phục như nhau, mỗi cặp vợ chồng Hàn Quốc yêu nhau đều muốn cho mọi người xung quanh biết rằng họ là một cặp đôi. Họ thể hiện điều này thông qua trang phục đôi. 10. Lòng biết ơn tốt nhất đối với giáo viên là một tách cà phê hoặc kẹo. Nếu tặng quà có giá trị lớn cho giáo viên hoặc cán bộ công chức sẽ bị coi là hối lộ. Phụ huynh và trẻ em khi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến một giáo viên thường tặng kẹo hoặc một tách cà phê 11. Xe điện ngầm theo chủ đề Có rất nhiều xe điện ngầm theo chủ đề dành riêng cho các nhân vật hoạt hình nhất định. Các trạm thông báo cũng sử dụng tiếng nói của những nhân vật đó và đặt các mô hình nhân vật trên ghế ngồi. 12. Hàn Quốc là một quốc gia bị cô lập mà không biết truyền thống của thế giới phương Tây. Nếu bạn hỏi một người Hàn Quốc tên ca sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới, họ khó có khả năng trả lời được câu hỏi. Người Hàn Quốc hầu như không bao giờ nghe nhạc từ các nước khác. Họ không xem phim phương Tây, họ không nghe nhạc phương Tây, họ không biết truyền thống phương Tây và họ thậm chí còn không có môn địa lý ở trường. Đồng thời, họ rất vui khi kể cho bạn nghe về đại diện của K-pop. Nhóm nhạc nổi tiếng nhất trong giới trẻ Hàn Quốc hiện nay là nhóm nhạc nam BTS. 13. Người Hàn Quốc không ăn thịt chó Hầu như toàn bộ thế hệ trẻ chưa bao giờ thử thịt chó. Tuy nhiên, nếu muốn bạn vẫn có thể thử món này ở Hàn Quốc, nhưng nó cực kỳ đắt tiền. Ẩm thực Hàn Quốc hiện đại rất giàu dinh dưỡng và lành mạnh. Thông thường, họ ăn thịt nướng không có dầu, nhiều rau, củ quả và cơm. Người Hàn Quốc rất thích cà phê. 14. Cực ít thùng rác và nhiều nhà vệ sinh công cộng Không có thùng rác bởi vì người Hàn Quốc rất gọn gàng, nhà vệ sinh công cộng có mặt trong tất cả các ga tàu điện ngầm và công viên. Các nhà vệ sinh rất sạch sẽ với cabin riêng biệt cho người khuyết tật. 15. Người Hàn Quốc cuồng công việc Gần đây, chính phủ Hàn Quốc quyết định thay đổi chủ nghĩa cuồng công việc, căn bệnh trên khắp đất nước. Máy tính của nhân viên văn phòng muốn làm thêm giờ đều phải tắt vào tối thứ sáu. Biện pháp này là cần thiết để khuyến khích mọi người